Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5 ai định đoạt số phận của ông Trọng. Sáng ngày 4 tháng 5, Hội nghị Trung ương thường thứ 5 khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, thì hội nghị này sẽ giải quyết nhiều nội dung quan trọng. Nội dung hội nghị có 3 phần chính bao gồm Thứ nhất, Trung ương sẽ xem xét thảo luận tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai Thứ hai là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thứ ba là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế, tập thể và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương năm chính thức khai mạc tại Việt Nam. Nói chung, theo thông báo, không hề có nói tới sự sắp xếp nhân sự Tuy nhiên, kỳ họp lần này dự kiến kéo dài rất lâu, đến một tuần. Những nội dung đơn giản như báo chí nêu trên không cần phải thời gian lâu đến thế. Có thể nói đây là kỳ hội nghị bất thường. Đáng chú ý có hai vấn đề về đất đai, theo báo chí đánh giá là rất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Mọi người dân nên nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc bắt giữ liên quan đến đất đai và chứng khoán đã làm rung động xã hội. Đây được xem là cuộc đại phẫu. Mặt ngoài thì được xem là chấn chỉnh, nhưng sâu bên trong là đấu đá nội bộ gay gắt. Tất cả vụ việc đều xảy ra trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Điều đang nói là những ngày gần đây, chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát hạ lệnh bắt giữ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cứ ngỡ bà này dính đến tham nhũng đấu thầu các dự án tại Việt Nam, nhưng không ngờ đằng sau đó là chuyện khác. Chuyện bà có liên quan đến việc môi giới hợp đồng bán vũ khí hàng tỷ đô la giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Israel. Vấn đề này không hề đơn giản, nó liên quan đến việc đấu đá ngay trong tứ trụ chứ không phải ở tầng dưới. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ án ẩn chứa rất nhiều vấn đề. Hiện nay cũng đang lộ rõ hai thế lực đấu nhau giành chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng là người thất thường. Ông có thể nói về hưu nhưng đột ngột lại ở lại với đủ ưu ái cho người cao tuổi như ông. Chính điều này đã biến ông thành người ở thế tọa quan sơn thổ đấu để xem những đối thủ mạnh yếu ra sao và ra tay. Nhiều lần ông đã thành công bằng cách này. Đấy là cái nguy hiểm của ông Trọng. Không khéo thì hội nghị này lại lặp lại y hệt như vậy, làm hai thế lực kia thất vọng. Tại phiên khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng Trung ương sẽ chỉ đạo nghiên cứu tổng kết xây dựng các báo cáo về những vấn đề, nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng còn mạnh lắm, không thấy gì, khả năng ông sẽ về hưu sau hội nghị này, ngoại trừ có ai đó đủ lực để ép ông phải về vườn. Đây là hình ảnh làm chính trị thì miệng phải biết tươi cười để giấu đi những suy toán đầy toàn tính. Trong phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng có nói về vấn đề kiểm điểm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nói về chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Không biết trong 7 ngày hội nghị liệu ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉnh đốn người khác hay người khác chỉnh đốn ông? Bởi những người đang nắm ở ghế của ông thế lực cũng không hề yếu. Phạm Minh Chính thì đang nắm chính phủ với quyền lực bao trùm cả nước còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì đang liên minh với ông Tô Lâm, người mà trước đây trung thành với chính ông Trọng. Ông Trọng nói những nội dung trình hội nghị trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, những khẩu hiệu và những dòng văn như vậy vẫn thường lặp đi lặp lại trong các kỳ hội nghị trung ương, nhưng đảng ngày một mục nát, quan chức ngày nhiều thêm tham nhũng. Chính trường Việt Nam cũng đang rất nóng, nóng nhất là vụ bắt bớ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Rất có thể trong 7 ngày hội nghị sẽ có căng thẳng vì đấu đá